Hôm nay xin giả bờ tâm trạng Gặp nhau Tương phụng Vào một ngày Chơi tim anh bỗng nhớ Hình bóng em khắc ghi trong tim mình Dù không gian cách xa Tim anh vẫn nghẹn ngào dù năm tháng xa cách Trái tim anh thầm mong Rồi một ngày Trái tim anh lưu luyến Bóng hình xưa Khắc ghi trong tâm hồn Dù thời gian trôi qua Tim anh biết đầy chờ Dù thời gian xa cách trái tim anh thầm yêu Người yêu ấy cho anh biết thế nào yêu Được bên em muốn ấm ấm áp trong lòng Nếu bên nhau anh thầm mong hai ta đắm say Ngày gặp nhau hai chúng ta sẽ tương phụng Yêu ơi em có biết yêu tình xa Người quan tâm nhớ thương nhau lãng mạn trong đời Nếu mai sau ta gặp nhau hai ta ước ao Ngày hẹn nhau tìm khao khát Phút giây ngàn năm Vâng Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ và an lành, may mắn, nhiều thành công tốt đẹp. Kính chào và hẹn gặp lại tâm trạng kế tiếp.